Tôi đã sạch mụn hoàn toàn nhờ ba bí quyết của chuyên gia trị mụn. Chào bạn, mình là Lam. À, mình là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc da mặt. À, sau khi xem xong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba bí quyết để các bạn có thể là à, trị mụn điều trị ngay tại nhà chỉ trong vòng 7 ngày cái bí quyết đầu tiên á là mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái bí quyết sông hơi sông hơi cho da mặt ngay tại nhà thì cái phương pháp này á các bạn có thể sử dụng một tuần hai lần cái bí quyết này á, mình đã kiên trì thực hiện trong vòng 2 tháng liên tục hai tháng liên tục cái thời gian đó thì mình bị mụn rất là nhiều và mình nhờ à, cái liệu trình sông mặt từ thảo dược này này cái thảo dược này thì nó được chiết xuất từ 24 vị thảo dược luôn à, khi mà sông mặt á, thì nó sẽ có một cái công dụng đó là nó giúp giảm được cái lỗ chân lông này nó đẩy hết tất cả các bụi bẩn các bạn nhờn ra khỏi bề mặt da đó nó làm cho cái lỗ chân lông của mình được sạch hơn và sau khi xông xong á, thì mình cảm giác cái da mình nó căng và cảm giác là mình được thư giãn rất là nhiều tại vì trong cái liệu trình xông mặt này thì nó có thêm một cái hương hoa là hoa lavender á. sau khi mà xông xong thì mình có một cái cảm giác được thư giãn này đó và trong này nó còn có cái lá ngải cứu nữa cái ngải cứu á, thì nó sẽ giúp thải độc cho da rất là tốt đó cái việc mà xong mặt ngay tại nhà như vậy á thì mình cảm giác là mình kết hợp với các cái dòng serum trị mụn á à, sau khi mà xong xong đúng không cái nền da của mình nó đang được ẩm á mình thoa serum vào thì mình cảm giác là cái serum nó thấm sâu vào bên trong các cái nền da luôn nó sẽ làm cho cái việc trị mụn của mình cực kỳ nhanh và hiệu quả thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái bí quyết là mình có thể xông mặt ngay tại nhà nếu mà các bạn không có nếu mà các bạn không có cái liệu trình sông mặt từ 24 vị thảo dược á thì các bạn có thể uh, sử dụng sông mặt bằng uh, lá tía tô này chanh này xạ này các nguyên liệu đó thì mình có thể là tự kiếm à, mình ra chợ mình mua thì rất là nhiều cái cách thứ hai á mình muốn giới thiệu với các bạn đó là mình cái cách mình làm mặt nạ từ ờ, mướp đắng á, hay là còn gọi là trái khổ qua á. thì khi mà các bạn đi ra chợ mình mua cái trái đó về mình mua khoảng tầm hai trái thì mình về bắt đầu mình rửa sạch ra rồi mình xay nhuyễn ra mình xay với nước á mình xay với nước xong rồi các bạn có cái khay đá các bạn đổ à, đổ vào cái khay đá mình để đông rồi à, một hàng ngày mà khi mà mình rửa mặt mình rửa mặt với sữa rửa mặt xong thì mình sẽ sử dụng một cái viên đá lạnh đó mình lăn đi lăn lại trên da cái việc mà lăn như vậy á thứ nhất là nó sẽ làm cho cái à, cái cái tinh chất ở trong khổ qua cái mấp đắng á nó sẽ giúp sát khuẩn này đó nó giúp hỗ trợ trị mụn rất là tốt đây là một cái phương pháp thiên nhiên mà mình thấy nó cực kỳ hiệu quả luôn nha ai cũng có thể làm được mà làm cực kỳ dễ luôn á mà sau khi mình làm một cái cái cái mướp đắng mà mình đổ trên cái khay đá đó là mình có thể sử dụng được nguyên một tuần luôn với cái cách này á hàng ngày một ngày mình chỉ sử dụng một viên thôi hoặc là một ngày mình dùng hai viên thì các bạn sẽ thấy là cái da mụn của mình nhé cái nhân cồi mụn nó khô cực kỳ nhanh luôn và cực kỳ hiệu quả luôn á một cái mẹo cuối cùng đó là các bạn uống một cái ly nước diếp cá các bạn biết cái lá diếp cá không đó cái lá diếp cá thì mình ra chợ thì mình mua cũng rất là nhiều đúng không cái nguyên liệu đó thì nếu mà ở ngoài quê nó mọc dại rất là nhiều còn ở trong thành phố thì các bạn có thể ra chợ mua cái đó rẻ lắm khoảng tầm 3 4 ngàn là mình đã có một nắm như thế này rồi đó về các bạn rửa sạch với muối nha xong rồi các bạn à, xay vào xay mình xay nhuyễn ra mình kết hợp với nước mình xay nhuyễn ra thì được một cái ly nước đó đó mình nhớ là cái thời gian mà mình bị mụn á làm um, hàng ngày mình uống hàng ngày luôn một ngày thì mình uống một ly cứ một ngày mình uống một ly mình uống kiên trì như vậy trong vòng 2 tháng luôn á thứ nhất cái nền da của mình nó sạch mụn nha cái thứ hai là mình cảm giác được cái da của mình nó sáng lên á cái việc mà mình uống cái diếp cá hàng ngày á đó một ngày một ly diếp cá mà mình uống kiên trì trong vòng 2 tháng á thì các bạn thấy cái hiệu quả nó đem lại không thứ nhất là nó mình uống là mình điều trị mụn ngay từ bên trong á cái nước nó mình uống vào cơ thể mình á nó làm cho cái nền mụn da của mình nó được sạch hơn này cái thứ hai nó làm cho cái da của mình được sáng hơn đó kết hợp thêm với cái việc là mình xông hơi xông mặt hàng ngày á thì à, các cái lớp bụi bẩn này các cái bạn nhờn ở dưới da cái bề mặt da này này nó sẽ đẩy ra ngoài đó. kết hợp với hàng ngày thì mình sẽ sử dụng cái viên đá từ mức đắng nữa mình cứ kiên trì mình làm như vậy trong vòng 2 tháng thôi trong vòng 2 tháng nha với lại là trong vòng 2 tháng thì mình thấy cái nền da của mình á thứ nhất là nó sạch mụn nha cái thứ hai là da của mình sáng lên và nó cải thiện mụn cực kỳ cực kỳ rõ ràng luôn á mình thấy rõ ràng luôn á nhưng mà mình còn kết hợp sử dụng thêm một cái nhưng mà mình còn kết hợp thêm các cái dòng serum trị mụn nữa thì mình thấy là cái nền da của mình thứ nhất là nó sạch mụn thứ hai là nó nó được sạch thâm và cái thứ ba là nó sáng lên cái đó là cái điều mình làm cho mình cảm thấy tự hào và hài lòng nhất luôn á và các cái nguyên liệu này thì nó cũng cực kỳ rẻ luôn ai cũng có thể tìm kiếm được và ai cũng có thể mua được mà cách làm thì cực kỳ đơn giản mà các bạn có thể tự làm ngay tại nhà hy vọng là với ba cái cách trị mụn ngay tại nhà thì à, các bạn có thể à, tự mình làm và tự mình cảm nhận được kết quả nếu mà các bạn thấy là sử dụng nó hiệu quả thì comment ở dưới giúp mình nhé mình thì sử dụng trong vòng 2 tháng còn các bạn sẽ là bao lâu hãy comment ở dưới giúp mình nha nếu mà các bạn còn có thắc mắc nào á cần mình giải đáp á, thì các bạn có thể comment ở dưới và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé đăng ký kênh của mình để khi mà mình ra những video chia sẻ trị mụn này thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo